xăng này ờ, cháu pha sẵn rồi chú nhá vâng cái này cháu thử máy cái cổ cháu pha sẵn nhá Not well. nhớ lên xăng nhé đóng gió đi không cái đóng gió chứ cái đóng gió để đỡ xăng này ra ấy. on off ấy đây là mở gió बाद लाइट trong đấy để để cho mọi thứ